Code là công cụ để gõ code Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vào File, Open Folder, rồi truy cập đến project ờ, của chúng ta. Project của tôi thì đang để trong ổ D, project tháng 6, 06 và đây là tôi video đây. Các bạn nhấn vào và select folder. Nó sẽ hỏi chúng ta có trust ờ, folder này không? Chúng ta sẽ tích vào yes. project của chúng ta đã lát thành công và trong này có rất nhiều file đã được sinh sau có lệnh ng cách new cách angular tour pro thì uh, có một vài file chính như sau đấy là thư mục app này đây là app.conan.css app.conan.html app.conan.spec.ts và app.conan.ts ngoài ra thì còn có một file là file app.module.ts file module này là để khai báo và sử dụng thư viện chúng ta sẽ quay lại trang chủ và copy câu lệnh này và chúng ta sẽ sử dụng trong app.convent.ts file TypeScript ngữ chính của Angular nó sẽ đổi title chúng ta sẽ truy cập vào file app.convent.html các bạn thấy ở đây cũng đã set total rồi là ờ, đoạn viết liền không cách chúng ta sẽ paste câu lệnh vừa copy ở đây và xóa câu lệnh set title cũ đi đây là project đang build cho chúng ta build rất nhanh chỉ có 5 giây 5.000 giây tức là 5 giây và project chúng ta đã thay đổi rồi title của chúng ta đã thay đổi title chúng ta là tour of hero còn app examining là một phần khác ta đã gắn ờ, title vào cái đoạn ở trên này sau khi thay đổi title thì chúng ta sẽ vào file app.conan.html trong xóa hết cốt cũ đi và paste cốt ở trên ờ, trang chủ vào đây chúng ta sẽ chỉ để lại mình title trong tháng 1 các bạn có thể thấy là project của chúng ta đã thay đổi rồi còn mình cái title thôi tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình style sheet cho project của chúng ta chúng ta sẽ truy cập vào file style sheet css ở thư mục xuống. chúng ta sẽ copy lệnh và paste lại vào trong Đây, ở phía dưới này các bạn ạ style sheet css css này sẽ dành cho toàn bộ uh, ờ, project của chúng ta sẽ paste vào đây và chúng ta sẽ cùng kiểm tra bạn có thể thấy là dòng chữ thuần hero đã chuyển sang màu xanh và cỡ ờ, chữ đã khác đi rồi vậy là chúng ta đã học xong ừ, phần đầu tiên của học ML trên trang chủ tuy là bài thứ hai nhưng là ở trên trang chủ thì sẽ là bài đầu tiên các bạn có thể xem final code review tức là những phần cốt đã thay đổi xem các bạn